Sau đây chúng ta sẽ đưa vào các câu hỏi mà vận dụng kiến thức chúng ta vừa được học để chúng ta trả lời cùng nhau một vài câu hỏi nhé. Câu hỏi 1 vô cùng dễ. Nào, theo các con trong trường hợp này kim nam châm chỉ hướng nào? Đây là cái gì nhỉ? Đây là cái la bàn. Và bộ phận chính của cái la bàn chính là kim nam châm. Và kim nam châm đầu đỏ là cực gì? Cực bắc. Bắc chỉ đúng về hướng nào đây? Bắc. Còn uh, nam chỉ đúng về hướng hướng nam. Như vậy kim nam châm sẽ luôn khi ở trạng thái cân bằng và không đặt gần những vật có từ tính khác thì nó luôn chỉ đúng hướng của từ trường trái đất và nó chỉ đúng hướng bắc nam. Câu hỏi thứ hai là hãy xác định tên cực từ của nam châm dùng trong phòng thí nghiệm. Đây, chúng ta có cái nam châm dùng trong phòng thí nghiệm Việt Nam nhá, không chơi của nước nào nhá. Theo quy ước thì ta có gì đấy? S thì là gì? Nam. N là là Bắc. Còn hai cháu này dù nó không ghi tên nhưng chúng ta có biết ngay. Ok, xanh là Nam, xanh là Nam, N là à còn còn đỏ là là Bắc. Tất nhiên là, là N, S, N, S. Đó. Đây sẽ là cực Bắc, đây là cực Nam. Đây là cực Nam, đây là cực Bắc. Còn đây là cực gì? Đây là cực gì nhỉ? Tất nhiên đây sẽ là cực Bắc, còn đây sẽ là cực cực Nam.